Dạ, khuyết điểm của em là nói được là nói Không sợ người ta buồn Đôi khi nói ờ, tổn dạ, thương người khác Dạ, à. nó tổn thương người khác nhưng mà vẫn biết được cái câu nói của mình nó để cho người ta tổn thương Nhưng Trời mà vẫn nói Ồ Dạ, em cũng có một mối tình 10 năm 10 năm? Dạ, không phải hẳn 10 năm đâu Tại vì có một thời gian mất lạc nữa Sau đó là kiểu như mình còn thương người ta xong rồi em quay lại á Quay lại mới biết là anh đã có vợ rồi Quay lại mới biết là anh đã có vợ rồi và anh hứa với em là sẽ bỏ vợ á Và anh hứa với em là sẽ bỏ vợ á Trời mẹ rồi em lúc đó em cũng tuổi trẻ cũng dạy cờ vòng một yêu quay lại dạ à. Thế xong rồi vô tình em cũng nghe được chuyện là anh đó nói với chị khác nữa là tôi ngu cho tôi vỡ vợ á lúc đó em nghe được em tổn thương nhưng một phần nữa là em bên cái gia đình bên đó là cũng có xúc phạm ba mẹ em là uh, gì về dạy dỗ con gái mình nó nên là em cũng uh, dứt khoát về mối tình luôn em quen bạn đó từ lúc em bao nhiêu tuổi từ lúc 12 tuổi cái cái tuổi trẻ thích thích nhau mến mến nhau thôi chị chưa từ lúc nhiêu 12 tuổi ạ 12 tuổi ạ 12 tuổi dạ Wow Dạ Vậy là anh ở chỗ nào Nguyễn Anh Thủ? À, tụi tụi ký bên Nguyễn Anh Thủ em Chỗ công viên phần mềm Văn chu mày đúng không Đúng rồi, gần đó đó Thì em cũng ở quận 12 mà ít lên đó nữa. Hai đứa ơi, hai đứa, cái khúc mà đường á <laughs> Mai mốt mình về mình nhắn tin mình nói sau Chứ trên này chương trình thời lượng có hạn Bây giờ mình nói sâu vô tí xíu nè Không nói đi, nói tới sáng cũng ra đâu, nói đi giải quyết chuyện này bỏ xíu ừ hai đứa đợi chị xíu anh thù hết cái dĩa ra anh linh anh quay qua anh coi con bé kia nó cắn một miếng rồi nó chừa lại anh nghĩ làm sao một cái dĩa đầy dung mà anh vô anh ăn cho hết rồi đừng hỏi nó xỏ mày áo dài anh nhặt mà không vô ngon quá Cầm nãy giờ cũng ngại con đưa đây chị cất cho <laughs> anh ăn không nói nữa đi hai đứa này đứa nào cắn rồi vậy nãy bé cắn nó ngại đâu người ta con gái người ta cắn một xíu người ta bỏ lại đừng nói đâu ăn luôn đi bỏ uổng cầm vô hai bên đã có mặt ở trên sân khấu rồi chúng ta nói lớn lên giới thiệu về nhau lớn lên để cho đối phương cùng nghe nha dạ em tên là nguyễn lương lựu à, năm nay em 28 tuổi sinh ra lớn lên ở huyện núi thành tỉnh quảng nam và sinh sống và làm việc ở thành phố hồ chí minh nguyễn văn gì nguyễn lương lựu nguyễn lương lựu hay lương lậu hay là... lương lựu là lưu lượng hả em à lương lựu hả dạ cha cái này nói nhầm mệt nha mà nguyễn lương lậu là mệt lắm nha nói chung là tên lựu đúng không trái lựu ạ trái lựu đúng không dạ con nào tên đạn cái bên là mệt lắm nha chờ để con trai đặt tên đạn <laughs> ủa mà lương lựu ơi tại sao em lại có một cái tên đặc biệt như vậy trái lựu chắc hồi xưa mẹ thích ăn lựu rồi lựu làm gì vậy lựu <laughs> dạ em làm bên thực phẩm thực phẩm hả dạ à tức là ăn uống hả dạ rồi mời đàn gái Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và các khán giả xem đài Chào em Dạ em tên là Phan Thị Ngọc Thủy, năm nay 24 tuổi Sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Ngọc gì em? Ngọc Thủy, nước á À nước à, Ngọc Thủy Dạ hiện tại em đang làm công việc tư vấn tài chính chứng khoán á chị Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở ờ, quận Gò Vấp ở năm chuồng chó chị <laughs> À rồi Lụ ở quận mấy Lụ? Dạ ở quận 12 Quận 12 Quận 12 Quận 2 là ngã năm chuồng chó gần lắm á Dạ em đi giao hàng qua đó hoài anh Trời ơi Lụ ơi à, dạ. em em làm bên thực phẩm thì cụ thể là làm gì hả cưng ha dạ em chế biến ờ, thực phẩm chị chế biến gì à... dạ bên uh, nem chả da bao thịt nguội chị cái này à. đó hả dạ cái đó dạ buồn quá ừ. giò chả rồi nem chả rồi vậy đúng không dạ buồn quá ừ, thủy sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình nha điểm yếu của em á là em cung xử nữ người yêu cũ của chị là xử nữ nên chị hiểu xử nữ lắm dạ cung này điểm soi mói người khác không phải là soi đời tư mà cái cái soi mà cái cách ăn mặc ngoại hình á ừ. người nào hay lượm thượm mà em cũng không có ấn tượng lắm ừ. nhiều khi em cũng hay bao phải ừ. em không có lập trường lắm á em có những cái ưu điểm gì dạ thì ưu điểm em cũng biết nấu ăn cũng thích đi du lịch ăn uống rồi cũng thích đàn tranh em cũng tập đàn tranh ừ tập đàn tranh rồi đó là ưu điểm khuyết điểm của thủy mời bên kia lựu Dạ em ờ, ưu điểm thì làm gì em cũng làm được Hồi nhỏ lớn giờ em cũng tự lập Những cái gì em thích là em đều làm được hết à. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm của em là nói được là nói Không sợ người ta buồn à, Nhiều khi Đôi nói khi, ờ, tổn dạ, thương người khác Dạ nó tổn thương người khác nhưng mà vẫn biết được cái câu nói của mình nó để cho người ta tổn thương Nhưng Trời mà ơi. vẫn nói Ồ oh. Em biết tao tổn thương mà vẫn dạ, nói Nhưng mà nói vài ba câu rồi nói rồi xong à Nè Mai mốt gặp về gặp bà già vợ vô nói trời ơi bà giờ vợ sao mà nhìn thấy ghê vậy trời không <laughs> thí dụ vậy lỡ em nói không, dạ không, không mấy cái đó không có chuyện đó xảy ra à, nhưng mà lụ ơi dạ? chị góp ý tí xíu nha nếu em có muốn nói thì hãy nói với các cánh mày râu đừng nói với phụ nữ phụ nữ có thể nói vừa nói cái câu đó ra người ta ờ ờ hiểu rồi nhưng mà về trong lòng người ta tổn thương lắm nha dạ dạ em ừ. biết rồi rút kinh, kinh nghiệm, nghiệm lắm nha. rồi <laughs> rồi mình nói một chút xíu tình duyên đi bên đàn gái dạ em cũng có một mối tình 10 năm 10 năm dạ không phải hẳn 10 năm đâu tại vì có một thời gian mất lạc nữa do đó là kiểu như mình còn thương người ta xong rồi em quay lại á quay lại mới biết là ảnh đã có vợ rồi và anh hứa với em là sẽ bỏ vợ nên là em lúc đó em cũng tuổi trẻ cũng dạy khờ bồng bột cũng yêu quay lại dạ ờ. cái xong rồi vô tình em cũng nghe được chuyện là anh đó nói với chị khác nữa là tôi ngu cho tôi bỏ vợ á cái lúc đó em nghe được em tổn thương với một phần nữa là em bên gia đình bên đó là cũng có xúc phạm ba mẹ em là uh, gì về dạy dỗ con gái mình nó nên là em cũng ờ, dứt khoát về mối tình này luôn em quen bạn đó từ lúc em bao nhiêu tuổi từ lúc 12 tuổi kiểu như là cái tuổi trẻ thích thích nhau mến mến nhau thôi chị chưa từ lúc nhiêu 12 tuổi ạ 12 tuổi dạ cái đó chị thích nhau rồi. thôi chị chưa ờ à, là hai đứa biết nhau thích dạ, nhau dạ, dạ rồi. rồi cái sai của em ở đây á là người ta đã có gia đình mà em còn quay trở lại em biết rồi mà em vẫn chờ cho người ta bỏ vợ cái đó là cái cái gọi là cái yếu lòng của người phụ nữ cũng là cái sai lầm của người phụ nữ ha <laughs> dạ bây giờ cũng trưởng thành là suy nghĩ chín chắn hơn xíu à rồi từ đó tới giờ là bao nhiêu năm rồi em cách đây cũng cũng được ba bốn năm rồi ba bốn năm rồi hả dạ bạn trai dạ em có ba mối tình cái mối gần đây nhất là mấy năm Mối gần đây nhất là một năm Một năm Dạ Bây giờ bắt đầu từ hôm nay mình bỏ qua tất cả như đó nha Đúng dạ. rồi Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Người nghĩ tưởng em là cao trên 1m7 Đủ che chở em tại em cũng khá là tròn Trung thủy và không lừa dối Có niềm tin tưởng cho mình yêu à Em có yêu cầu gì về ngoại hình không? chỉ cần gọn gàng và em cũng cần một bạn trai ga lăng tí xíu ừ. chứ không phải là cái gì con gái cũng chủ động chủ động nó không có tốt lắm ừ. lựu ơi em muốn tìm một nửa yêu thương của em như thế nào dạ em muốn tìm một bạn nữ là ngọ hình thì cao mét 55 trở lên được rồi trắng trẻo đen không thích hả dạ không em không thích đen sao vậy Đấy. sao không thích con gái da đen vậy dạ <laughs> chào chị Sao em thích con gái thì sao? Khuôn mặt dễ nhìn xíu là được rồi chị, nước da trắng xinh xinh xíu là được rồi. À, có cao lùn mập ốm gì không? À, mập được không anh? Cao mập nhưng mà phải cao chứ mập mà không cao thì nó thành ra nó tròn dinh. Mập nó lùn mới là ngon chứ. Mới cưng nữa. Tròn tròn thì nó cưng chứ. Tính cách thì sao? Trong biết quan tâm tới em xíu là được rồi Nếu em quan tâm với người ta, người ta sẽ quan tâm lại dạ, Có chứ, em thì à, nếu mà không yêu thì thôi Với yêu thì em suốt ngày cứ muốn ở bên cạnh người gái đó không à Em ở trong thành phố Hồ Chí Minh nè dạ. Là em sống với ai? dạ em sống với mẹ em à là mẹ vô đây với em luôn à, dạ có mẹ là mẹ, mẹ con. lo tròn do luôn ha dạ bây giờ lấy vợ về làm dâu đúng không em thì chỉ có một mình mẹ thôi nếu mà Cảm thấy em gái muốn làm dâu thì để cho mẹ ở đây với anh chứ anh không muốn mẹ đi về quê. Mẹ trong anh có vợ để mẹ về quê nhưng anh thì muốn à, mẹ ở đây với với anh. Ừ, mẹ thì chắc chắn phải ở với con rồi, phải để bắt đó. mẹ ở đây. Không mẹ ở đâu, em ở đâu, mẹ ở đó. Ừ. À, quan trọng là bạn gái giữ được không chứ em không giữ được rồi. Dạ không mẹ biết bạn. Mình từ nhỏ tới lớn chưa... mình phải nuôi là mẹ em, chứ. Em chưa có gia đình nhưng mà em muốn à, là mẹ ở đây mai mốt còn mẹ còn giữ cháu nữa. Trời chứ ơi. không à, không ai giữ. <laughs> muốn mẹ ở lại thì giữ cháu chung gì chứ á. <laughs> bằng mọi giá giữ mẹ ở lại nha dạ em chào anh Linh chào em gái đồng ý thì chừng nào em cho bên đàn trai bước tới dạ không biết là bạn trai bên kia ở thành phố hồ chí minh là ở quận nào anh ở đường Nguyễn Thủ em à tại vì em cũng ở quận 12 là ở đường vườn lài á anh biết không Tên đường anh có thể đi qua nhưng mà anh không nhớ tên đường chỗ ngay bến phà an phú đông Biết em dạ em ở gần đó đó mai cứ, đặt trả nó vào tới đặt trả nó vào tới Em thích anh trả là một phút ba giây có luôn bên đây cũng rất là chân tình thật thà cũng ờ, hơi nhút nhát chút xíu bên đàn gái dễ thương mũm mỉm chút xíu <laughs> dạ. trời ơi nhìn mặt ta đẹp đẽ xinh xắn, xinh xắn có ơi. Ừ. hậu nè em dạ. em ờ, không thích điều gì ở đàn ông dạ kiểu tính nói nhiều là tính gia trưởng em sợ điều đó nhất bên đây không có gia trưởng nổi bên đây cũng hiền lắm nếu mà về làm dâu á được không dạ được tại vì em cũng thích chăm sóc người lớn á vậy là tốt rồi đó <laughs> bạn gái đồng ý làm dâu luôn nhớ dạ, giữ mẹ lại dạ, nha thì em nhớ có câu gì hay hay để mẹ ở với anh nha em <laughs> nói câu gì thì hay hay để mẹ ở với với mình đó được ghê ha bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi coi sao dạ hôm nay em tới đây với ai ha em à dạ hôm nay em đi với Thủy. ba ba em à có ba luôn hả à. chào chú Dạ, con xin chào à, ba của Thủy Chào chú Chào uh, Chú uh, nhìn rể tương lai này thấy được không? Cũng thấy nó hiền hậu Theo uh, cái giác quan của cha mẹ đó mình nhìn có hai đứa trẻ nó hợp nhau không thấy à, hai đứa tụi nó cũng có hợp rồi đó ăn thua cái duyên nợ tụi nó thôi nói gì với ờ, chú đi dạ con cảm ơn chú hai đứa mà thích hợp thì đến nhau còn sớm một tốt chứ con cũng ở đây một mình với mẹ thì không cần một người phụ nữ trong gia đình à thôi <laughs> dạ rồi cảm ơn chú cha vợ tương lai với rể tương lai hiền quá hiền quá nói ít nữa ha vậy chắc chắn hôm nay là lụ sẽ đi với lại mẹ rồi dạ ăn chào, chào cô, cô. Dạ chào cô ạ. Chào à, hai cháu. Dạ. À, chào cháu Thủy. Dạ chào cô Thấy à, cháu cũng à, hợp ý, ân, thích. Cô cũng lớn tuổi rồi, năm nay cũng 60 tuổi rồi nhưng mà cũng chăm à, cho con có vợ để cho mình à, còn à, khỏe lo cho nó trọn vẹn hơn. À, còn à, hơn nữa là mong à, cháu à, Thủy và Lựu chăm nhau một cơ hội để yeah. Dạ. cho cô mừng nghe dạ <laughs> sẵn dạ. đây cô nói với đàn gái gì vài câu đi cô chào à, anh chị bên à, đàn gái à, chào ờ, chị anh chị cũng cố gắng để động viên và xây đắp cho con mình vun tém cho con mình để mau có cháu ổng bồng anh dạ, dạ cảm ơn chị nhiều dạ cảm ơn cả hai bên gia đình mở rào tàu đi lụ à, dạ, chào em em đây em tặng em à. đây là chính tay anh làm dạ. cái này cũng chính tay anh làm luôn ờ dạ em cảm ơn anh ạ à. ủa hai cái đó em làm luôn hả lụ dạ em làm hết luôn cái, cái dâu này cũng là em sao? làm luôn hả dạ dâu mới làm luôn sáng luôn đó là món quà của lụ còn đây là món quà của thủy ngồi đi lụ trời ngồi thưởng thức nè dạ cái này em cũng bỏ lâu rồi nên là em tập nhiều khi cũng nghiệp dư á nên là <laughs> mong mọi người nghe, nghe đừng có chơi em nha <laughs> em sẽ đàn bài đàn thần thoại á rất là thân ừ. thuộc của mọi người tay mình mé lên em rồi. <laughs> em run quá à. giờ nó cống tay rồi cái đàn này à, anh rất là trân trọng bởi vì ngày xưa bà nội anh là nghệ nhân đàn này oh. gia đình anh chơi rất nhiều đàn này chơi đàn này nó ờ, rất là tuyệt vời luôn nếu mà nữ chơi đó yeah. Dạ. thì nó tôn vinh lên cái vẻ đẹp của người phụ nữ nữa đặc biệt cái bàn tay phụ tay đẹp lắm nào thôi giờ rung quá chơi không được đâu dạ, em xin lỗi anh <laughs> xin lỗi mọi người không sao đâu cảm nhận với nhau em đi cảm nhận anh ra sao dạ anh đẹp trai <laughs> đẹp trai Dạ. anh cảm ơn dạ. hồi nãy em nghe anh nói làm bên cái thực phẩm gì đúng không anh ừ. nghe em trả gì đó ừ. là anh làm bên là khâu giao hàng shipper anh làm tại nhà anh giao hàng à, nói chung anh giao đại lý em làm trả luôn hả dạ đây đây đây có sẵn đây mời xin mời mọi người có mời bên đàn gái coi sao mời đàn gái đi cưng cái này anh chính tên làm ừ. dạ em cảm ơn anh nè à. mà chị chị đang đợi luôn á cưng thiệt tôi đợi nãy giờ nó không mời mời nó có tương hớt không dạ không có tương ớt tôi ăn miếng còn không có tương ớt tôi ăn hết <laughs> ngon quá uhm. rồi hai đứa nhỏ tự nhiên đi nói chuyện với mấy đứa em làm ờ, công việc em từ mấy giờ mấy giờ Dạ em làm công việc em là từ tám rưỡi sáng tới 6 giờ tối Còn nhiều lúc mà có khách hàng cũng tầm 7-8 giờ về nếu mà mình cho nhau một cơ hội em có thể đi ờ, tập gym với anh không em biết em hơi tròn á tại vì cái câu chuyện giảm cân này em giảm chắc cũng được mấy năm rồi đó <laughs> mà nó vẫn à. vậy cố gắng có anh anh sẽ làm cho em được ờ, những gì em muốn mà vô nhà dạ. làm chả làm nem gì sao mà giảm Dò được chả ngon thiệt á dạ không biết anh thấy em như thế nào ừ, thấy em cũng dễ thương mụm mỉm hơi tròn người em cao mét mấy vậy dạ em cao mét sáu hai anh cao mét ờ, gần mét bảy dạ Vậy là anh ở chỗ nào Nguyễn Anh Thủ? Ngay chỗ tô ký bên Nguyễn Anh Thủ em Chỗ công viên phần mềm Văn Trung rồi đúng không anh? Đúng rồi, gần đó đó Tại em cũng ở quận 12 mà ít lên đó nữa Hai đứa ơi, hai đứa, cái khúc mà đường á Mai mốt mình về mình nhắn tin mình nói sau Chứ trên này chương trình thời lượng có hạn Bây giờ mình nói sâu vô tí xíu nè Không nói đi, nói tới sáng cũng ra đâu, nói đi suy nghĩ của em hơi lạc hậu tí xíu á em muốn giữ đến à, kết hôn á anh có suy nghĩ như vậy không <laughs> tức là quan điểm của bạn như thế này sẽ có những cái câu chuyện là yêu nhau cho nhau trước hôn nhân tức là ăn cơm trước kẽn đó nhưng mà đối với lại à, thủy thì không phải giữ tới ngày kết hôn à thì cái quan điểm của bạn như vậy thì em nghĩ như thế nào tùy theo em thôi chứ anh cũng đâu có bắt buộc đó là những gì em quyết định chứ à. anh cũng không có quyền quyết định về cái chuyện đó của em Dạ em cảm ơn anh, tại vì tuổi trẻ bây giờ họ hay kiểu như cái cái chuyện trước thôi để cho tìm hiểu nhau hơn nội khi nắm tay nhau là cũng, cũng chán á tại sao mà nắm tay là chán em phải à, tạo ra được một cái gì đó để cho hai đứa yêu nhau hay là cái sự mà thu hút chứ cái này em cứ à, sợ nắm tay nhau lâu thì chán thì làm sao mà được dạ, ừ, à, thành rồi. ra nó mất cái sự thu hút của hai, hai nam nữ xin lỗi hai đứa chị giải quyết chuyện này bộ xíu ừ hai đứa đợi chị xíu anh thồn hết cái dĩa ra hả anh linh anh quay qua anh coi con bé kìa nó cắn một miếng rồi nó chừa lại anh nghĩ làm sao một cái dĩa đầy dung mà anh vô anh ăn cho hết rồi đừng hỏi nó sao mài áo dài anh nhặt mặt không vô ngon quá cầm nãy giờ cũng ngại con đưa đây chị cất cho anh, dạ, dạ, anh ăn luôn không <laughs> nói nữa đi hai đứa này đứa nào cắn rồi vậy nãy bé cắn nó ngại thấy không người ta con gái người ta cắn một xíu người ta bỏ lại đừng nói ừ, năng luôn nha luôn đi bỏ uổng à, rồi hai hai đứa nói tiếp đi hai đứa nói chị xin lỗi à, ừ, em, chị... em làm tiếp đi gia đình chị xong rồi mới nãy em nói là anh tại anh không nghe rõ mới, mới đầu em nói em là tuổi gì vậy dạ em 24 tuổi anh em tuổi con gì á dạ tuổi con hợi à, con hợi hả em tuổi con gì dạ em tuổi thân dần thân tỵ hợi tứ xung về để thêm uh, ờ, tí với dần nữa người ta thường nói tam hạp là hạp đúng không chưa chắc nhưng tứ xung mới thành hạp đó cái này chị nghiêm túc vậy là anh quan trọng tuổi tác hả anh làm ăn hay là đối sự à, tuổi tác mà có duyên thì gặp <laughs> thôi sao em cười em hợp tuổi gì em thì hợp tuổi thân chuột tuổi em tí là đó. vậy là em chín chín hai đúng không dạ cái tuổi nó không quan trọng cái mạng cũng không quan trọng quan trọng về đưa ra hai vợ chồng chấm tử vi ra can chi như thế nào thì cái đó mới quan trọng và quan trọng là ừ. tính cách em hiểu không thực sự nha đối với chị từ nãy tới giờ khi chị tiếp xúc với bé thủy thì bé rất là chân thành nhỏ nhẹ ừ. và quan trọng hơn năm 95 bà vẫn còn cái tư tưởng là gìn giữ tới ngày cưới kiếm vậy không ra đâu cưng cái vấn đề này em nói ra bị tụi bạn nó chửi hoài gì mà sao mày hai mấy tuổi mày như tám mấy tuổi vậy <laughs> nãy giờ tới đâu rồi tôi lo ăn trả tôi chưa biết nè thì anh coi nhà trai rằng anh mà nhà trai bên ờ, anh cái kìa. sự mà quen nhau mà không có sự tìm hiểu hay là không có sự mà tay tay chân hay là nói chung là mình yêu nhau nam nữ thì bắt buộc phải có cái ừ. thì nó ở đây yêu nhau nắm tay nắm chân hôn hít ôm ấp là chuyện hoàn toàn bình thường nhưng cái chuyện lớn hơn cái chuyện bình thường đó là cái chuyện khác thì không cái chuyện đó phải chừa cho đêm hôn nhân đó ừ. là ý của thủy anh hỏi thiệt em nha em có một chút tình cảm rung động gì với cô gái ngồi đối diện không dạ có Em có gì nói anh không? Em cũng muốn tìm bạn trai có quê để em ra mà đó kiểu như tại em ở thành phố Hồ Chí Minh nó không biết quê là gì nên em muốn muốn tìm một bạn bạn có quê để em cần ở đâu em tìm ở đâu thì nếu em thích thì bạn trai đó có thể dẫn em đi khắp nơi được mà <laughs> dạ em uh, muốn nói gì điều gì với bạn gái không quan điểm của anh với em anh thấy nó không có trùng hợp nhau hay là hai đứa nó cũng hơi bị khác biệt một chút xíu quan điểm của anh thì chỉ cần mình muốn là anh sẽ làm nếu anh thích cho dù có ai cản anh nữa anh vẫn muốn làm được điều đó dạ đúng rồi tính em vẫn vậy mà tại tính em cũng hơi háo thắng em thích cái gì em phải làm trong được ví dụ như một món ăn á là em thích em là ngày nào cũng ăn ăn nào ngán thôi anh. vậy thì em ăn ngày nào cũng ngán à, em mới hơi à, tròn dình xíu dạ. trời ơi ông con trai nói chuyện thôi, có duyên ghê rồi, rồi. rồi thôi được rồi để tay vào nút bấm nhắm mắt lại suy nghĩ hãy rồi. kiểm tra lại con tim của mình ba hai, hai một một hết thời gian cảm ơn em dạ tuyệt vời cứ nghĩ sao mình làm y trang vậy bạn nam cũng nói điều gì bạn nữ nói đi bạn tại sao bạn lại không bấm tại vì anh thấy ờ, hai đứa mình nó cũng không có hợp nhau gì cái mấy bởi vì trong tim anh nó chưa có thể rung động gì em được ừ. Ờ, nên anh xin lỗi dạ không sao không sao nói chung là mình đừng có cảm giác về tuổi tác mình hãy cảm giác con người với nhau trong em không có không, không có cảm xúc đúng không à, nói ừ. tuổi tác thì em cũng không quan trọng ok cảm ơn Bye. các bạn đã đến tham gia chương trình à, chúc cho em sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha lụ nha cảm ơn anh linh rồi chúc cho em gái sớm dạ. tìm nửa yêu thương của mình nha dạ em cảm ơn anh rồi mời bé à, dạ, con xin lỗi chú ok